Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Yến Yến Dông Hổ Video ngày hôm nay, Yến sẽ chia sẻ với tất cả các quý anh chị em và các bạn những ai đang chơi thua tha ở bộ môn dòng hổ này và những ai đang tìm hiểu để đầu tư bộ môn dòng hổ này vào các ngày à, và các khung giờ mọi người chơi dễ thua nhất và cách khắc phục nó như thế nào mọi người hãy cùng Yến đi kiểm chứng xem những gì Yến nói có đúng hay không Video này chỉ mang tính chất tham khảo, chia sẻ ý kiến cá nhân của mình để cho mọi người tham khảo thôi mọi người nhé. Có rất nhiều người, rất nhiều anh chị em đã kết bạn với Yến và đã chia sẻ cho Yến những cốc ờ, những câu chuyện của chính bản thân họ là tại sao mọi người ờ, thua và mọi người đang cần Yến giúp đỡ những gì thì hầu như mọi người đều mắc phải ba lỗi sau đây. Thứ nhất, mọi người thua tha về gì đó là tham gia các nhóm kéo thứ hai mọi người không biết cách chơi tự chơi một mình thứ ba mọi người chia sẻ với yến là hầu như mọi người đều vấp phải là đều chơi vào các ngày cấm và khung giờ cấm tại sao yến lại nói các khung giờ cấm và ngày cấm mà chơi dễ thua thì ngay sau đây yến sẽ liệt kê cho tất cả mọi người để cho mọi người hiểu rõ hơn Vậy thì Yến đã liệt kê ra ba khung giờ sau đây là khoảng thời gian 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 4 giờ chiều đến 7 giờ tối và từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Vậy thì tại sao chơi vào các khung giờ này Yến nói lại dễ thua nhất? Vì à, thứ nhất nhà cái nắm bắt tâm lý rất là tốt vì họ đánh vào thị trường của người Việt Nam mình khi mà mọi người biết chơi rồng hổ rồi ví dụ như một người mới chơi đúng không ạ mọi người chơi rất rất là dễ ăn bởi vì mới đầu kiểu cờ bạc đãi tay mới mà mọi người dễ ăn quá thì rất dễ bị tham bị lôi cuốn bị cuốn và hễ có thời gian rảnh nào đó mọi người lại vào chơi vì tham mà mọi người thì các khung giờ đó nhà cái sẽ sắp xếp các cầu rất là loạn ông nào mà càng say thì càng chết và hầu như mọi người đang thua ở các khung giờ này anh chị em na, à, anh chị em nào ấy mà đang nghe video này mà đang vấp phải à, cái tình trạng đó gọi là à, mà kiểu đang chơi khung giờ cấm ấy thì à, hãy bình luận ở bên dưới cho Yến biết được không ạ vậy tại sao các khung giờ này dễ thua thì à, ở đây Yến sẽ nói cho mọi người biết là thứ nhất là mọi người vội vàng nóng vội hấp tấp đúng không ạ à, tham kiểu như là tham xong là muốn kiếm tiền kiếm thêm giờ nghỉ trưa ấy đáng nhẽ giờ nghỉ trưa mọi người nên dành thời gian đó để nghỉ ngơi nhưng mọi người lại mở điện thoại lên và vào bấm vài cái muốn kiếm thêm 500 ờ, một triệu thì lúc đó mọi người đang kiểu vội vàng chơi đầu óc nó không được thoải mái mà không được tỉnh táo mọi người đang cuốn quá đặc biệt là vào ban đêm sau một ngày làm việc đã quá mệt mỏi rồi cái bộ não nó đã vận hành hết công suất rồi đáng nhẽ thời gian đó mọi người nên dành thời gian để nghỉ ngơi để chơi với gia đình chơi với vợ con thì mọi người lại tham gia vào cái vào vào cái bộ môn này lúc đó bộ não của mình nó đã quá tải rồi đặc biệt à, mọi người chơi quá lâu Thời gian mà Yến khuyến khích mọi người nên chơi là từ khoảng 15 đến 20 phút Nhưng ở đây chắc chắn mọi người đang vấp phải vấn đề này Đó là chơi quá lâu Và đặc biệt là vào ban đêm khi đầu óc mọi người không còn tỉnh táo nữa Không còn minh mẫn nữa Khi mà đầu óc của mình không còn minh mẫn nữa rồi ấy Thì rất dễ đặt nhầm Mình không thể kiểm soát được nữa Và đây cũng là khung giờ mà Yến nêu ra đây để mong cho mọi người rút được kinh nghiệm và hạn chế nên chơi ở khung giờ này đó còn ờ, các ngày mọi người chơi dễ thua nhất là vào các ngày thứ bảy và chủ nhật tại sao yến lại nói như vậy là vì à, nhà cái biết được cái khung giờ cũng như là cái thời gian nghỉ của công nhân viên chức nhà nước cũng như là công nhân ờ, xí nghiệp mà thường mọi người à, hay được nghỉ vào thứ bảy chủ nhật vậy thì những ngày đó những ngày nghỉ đó khi mà mọi người không thể kiểm soát được cái lòng tham của mình ấy thì mọi người dành thời gian nào mọi người chơi thời gian đó đúng không ạ vậy thì ngày thứ bảy chủ nhật chắc chắn mọi người nhiều thời gian mọi người sẽ chơi rồi mọi người bỏ bê tất cả mọi thứ để vào cái trò chơi này để kiếm tiền và hầu như mọi người đều chết vào các ngày này vậy thì yến có một cái thắc mắc như thế này và cũng như là một câu hỏi nếu như mọi người cố thêm một vài triệu một vài chục triệu nữa thì cuộc sống của mọi người có hạnh phúc không có vui vẻ không hay là những ai đang xem video này đang hàng đêm ôm đầu no nợ lãi đúng không ạ nên chết là ở cái tham mất cũng là ở cái tham mất tất cả cũng chỉ vì cái tham mà thôi nên yến khuyên tất cả mọi người những ai đang xem video này những ai đang chơi thua cuộc chơi thua tha hoặc những ai mà À, đang tìm hiểu để đầu tư bộ môn này hãy tỉnh ngộ ngay lập tức hãy thay đổi cái tư duy của mình trước khi quá muộn những người mới chơi mọi người chưa chưa phải trải qua những cái cảm xúc nó khốn đốn mọi người chưa sợ yến mong rằng là sau khi mà xem xong cái video này ấy thì mọi người sẽ thức tỉnh và mọi người sẽ thay đổi cái tư duy của mình những ngày nghỉ hay giờ nghỉ trưa à, nên dành thời gian cho bản thân mình thứ bảy chủ nhật thì mình hãy dành thời gian cho gia đình mình cho vợ con mình cho bố mẹ mình đưa gia đình đi chơi để vun đắp tình cảm những cái hạnh phúc ừ, trong gia đình mình chứ còn tiền chúng ta kiếm suốt đời kiếm lúc nào cũng được còn thời gian đã qua đi rồi thì không thể nào mà lấy nó lại được nữa đâu mọi người ạ hãy dành cho mình cái tình yêu thương quan tâm đến chính bản thân mình cho mình một cái thời gian để nghỉ ngơi cũng đừng có ham kiếm tiền quá hãy dành cho vợ con mình, ba mẹ mình những cái ngày nghỉ để được quây quần với gia đình. Nó hạnh phúc, nó sum vầy. Yến tin chắc chắn rằng rất nhiều người đang muốn quay lại cuộc sống bình thường như trước kia, cũng không được nữa mọi người ạ. Vì không thể nào quay lại được, khó lắm. Vậy nên những ai đang muốn lấy lại những ai đang mục đang bị thua tha ấy, thì hãy tỉnh táo ngay để mà có thể có một cái con đường có một cái cơ hội để mình làm lại cuộc đời mình vậy thì mọi người hỏi một câu là khung giờ nào nên chơi Hạ yến thì đối với việc um, đối với một người mà mới chưa biết chơi chưa biết cách chơi chưa biết các khung giờ cấm mọi người thích lúc nào chơi lúc ấy thì cái tỷ lệ chiến thắng của mọi người sẽ là 49%. Nhưng một phần trăm đó làm lên sự khác biệt. Không phải là tôi không biết chơi tôi chơi cái này đó là 50 50 không hề không hề nhé các bạn Yến nói ở đây là 49% đây đã là quá sông xanh đối với người mới còn đối với một người chưa biết chơi chưa biết tránh né các khung giờ cấm ra thì cái tỷ lệ thắng của họ sẽ là sẽ tăng lên phần trăm Còn một người biết cả cách chơi mẹo chơi và các khung giờ cấm thì cái tỷ lệ chiến thắng của họ là bao nhiêu? 89% đó là một cái tỷ lệ khiêm tốn mà Yến nói lên đây cho mọi người biết. Vậy thì ngoài các khung ờ, khung giờ cấm ấy mà Yến đã chia sẻ thì mọi người hãy thu xếp thời gian hợp lý để tham gia. Ví dụ à, ví dụ như là một người ờ, bận làm này, mọi người mọi người bận làm ấy thì mọi người có thể dành một chút buổi sáng, một chút thời gian buổi sáng chẳng hạn hoặc là buổi chiều 15 đến 20 phút thôi để có thể tham gia và lưu ý với tất cả mọi người là luôn giữ cho mình cái đầu óc thật là tỉnh táo và thật là minh mẫn để mình tham gia một cách có hiệu quả cao nhất để mình mang về cái hiệu suất tốt nhất cho chính bản thân mình hoặc là chúng ta làm việc một ngày à, thì thôi chúng ta tắm rửa nghỉ ngơi à, với gia đình với vợ con thì dành à, cái khoảng thời gian buổi tối 15 đến 20 phút ừ, khoảng tầm 8 giờ thì đấy 8 giờ chẳng hạn đến 8 rưỡi chúng ta tham gia một chút thôi là chúng ta đã có lợi nhuận rồi khi chúng ta đã có lợi nhuận thì chúng ta chốt lãi ngay và dừng luôn không tham gia nữa đừng vì cái tham để nó đánh mất đi tất cả những cái thứ mà mình đang xây dựng mình đang vun đắp nhé mọi người à, vậy thì để cho những người đang chơi thua tha xa bờ mọi người muốn lấy lại những gì mà mọi người đã mất thì mọi người cần có cái gì thì đây là những câu hỏi của cả mọi người đã và đang đặt ra cho Yến và muốn Yến giúp đỡ vậy thì Yến đã nói trực tiếp trên video này mọi người hãy lắng nghe và ghi nhớ nghe đi nghe lại mọi người nhớ việc đầu tiên mọi người cần làm để lấy lại những gì đã mất đó là mọi người phải ổn định cái tâm lý làm sao cho tâm lý mình thật là thoải mái nhất chơi trong khoảng thời gian nào hợp lý nhất lúc đó đầu óc mình thật là minh mẫn và chúng ta phải có kỷ luật bản thân mình không được tham đó là một cái điều uh, bất thành văn yến khẳng định với mọi người nếu mọi người tham gia mọi người sẽ không bao giờ uh, có đó là cái thứ nhất và cái thứ hai khi mà mọi người muốn kiếm ở độ bộ môn này ấy, thì mọi người phải có kiến thức về nó uh, am hiểu về nó các bạn đi tìm hiểu đi đừng tham gia vào các nhóm kéo gì cả đừng đi nhờ vả người ta hãy đi lương nhờ không nói chung là không lương nhờ bất kỳ ai hãy tự tự mình mà tìm hiểu tìm cái phương pháp mẹo chơi và chiến thuật và cái thứ ba nữa khi mà các bạn đã có cái tâm lý thoải mái rồi có được cái kiến thức ờ, về dòng hổ rồi có cái mẹo có cái phương pháp và chiến thuật rồi thì chúng ta phải vẽ ra một cái kế hoạch mục tiêu cụ thể cho từng ngày hàng tháng và hàng năm trước mắt là hàng ngày đã chúng ta phải lập ra một cái bảng driver bảng thống kê ghi rõ là hàng ngày này ngày này này tháng này này giờ này này chơi bao nhiêu này chốt lãi lại này tổng kết lại để cuối cùng chúng ta biết được là lãi lỗ bao nhiêu chúng ta phải có một cái kế hoạch làm cái gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng cụ thể thì chúng ta mới có được lâu dài và mới có được thành công mọi người nhé và cái cuối cùng khi mà mọi người đã có được cái yếu tố trên thì mọi người phải cần duy trì nó hàng ngày chúng ta làm gì chúng ta cũng phải duy trì nó thì chúng ta mới đạt được cái kết quả nó lâu lâu dài và hàng ngày hàng tháng hàng năm à, mọi người lưu ý cho yến rằng à, những cái vấn đề trên ấy à, vậy thì tổng kết cái video này của chúng ta cần rút ra những kinh nghiệm gì và cần phải thay đổi những gì. Thứ nhất, tránh các khung giờ cấm ra. Những khung giờ cấm đó mọi người hãy à, về nghỉ ngơi, à, cuối tuần dành thời gian cho gia đình, à, hãy tìm hiểu cách về rồng hổ, cách chơi về rồng hổ, tìm hiểu kỹ thuật, đừng vội vàng, đừng vội vàng mà lao vào chơi nhé mọi người. À, hãy có mục tiêu cụ thể cho bản thân mình này Ờ, có mục tiêu rõ ràng kế hoạch rõ ràng và thực hiện và duy trì cái thói quen đó mỗi ngày để cho nó thành một cái nếp sống đi mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ có được cái kết quả như mình mong muốn và không cần nhờ vả bất kỳ ai cả yến muốn chia sẻ cho mọi người các kiến thức uh, có qua đó thì yến cũng mong rằng mọi người uh, có được cái kết quả cũng như cái thành quả không phải nhờ cậy ai hay phụ thuộc vào ai nữa và video này thì cũng khá là dài rồi Yến xin cảm ơn tất cả các quý anh chị em, các bạn đã xem đến à, cuối video này và Yến cũng xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một cái bước đi nó thực sự là đúng đắn và Yến mong rằng sẽ nhận được cái tin vui từ tất cả mọi người nghe mọi người khoe cái thành quả ờ, những gì mà mọi người đạt được Yến xin à, chúc tất cả mọi người được may mắn và an lạc trong cuộc sống một lần nữa thì à, cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm à, quan tâm đến video của Yến hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Yến